hôm nay là ngày 16 tháng 2 tức là ngày mùng 5 ờ, Tết đây à, trong khi ờ, rất nhiều nơi đang ờ, bắt đầu bị giãn cách xã hội cách ly vì Covid thì nhà mình đã đi cấy Đấy, mọi người nhìn thấy cấy nhá đây đây này mạ này cấy đây là gọi là một cách phòng chống Covid hiệu quả à, chúng ta ra ngoài ruộng ra ngoài đồng rất mát ngày mùng năm tết cả à, nhà đang cấy là năm 2021 thì à, nhà mình vẫn đang đi cấy này mọi người nhá giờ không biết còn những nhà nào vẫn đang cấy như này không nhỉ